Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình thì um, giống như mình uh, vừa nhận định cho anh em mấy cái trận đấu của tối hôm nay để mấy anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất thì uh, uh, có một cái trận đấu của thằng Lào và Thái Lan vừa diễn ra xong thì cái trận đấu này có kết quả là 40 thì những anh em nào mà nằm theo cái video mà mình đã nhận định cho anh em á hoặc là trong nhóm của mình thì anh em cũng đã húp full cái mã kèo thằng à, Thái Lan trong trận này thì mình cho anh em nằm thằng Thái Lan hiệp 1 nè và nằm Thái Lan full trận và nằm thêm cái mã tài nữa thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo thằng Thái Lan này trong game video của mình luôn rồi nha thì um, bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu diễn ra vào ngày mai nha anh em cũng vẫn giải đấu SEA Games nhưng mà cái trận này uh, còn hấp dẫn hơn những cái giải đấu nam rất là nhiều đó là giải đấu của thằng um, U20 ê, thằng uh, đội tuyển Việt Nam nữ Việt Nam nha anh em và đội tuyển nữ Philippines thì anh em cũng biết um, bảng đấu của nữ Việt Nam gồm cái bảng đấu đang có 4 đội thì Việt Nam đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau à, hai uh, vòng đấu. Trong khi đó thằng Philippines vẫn đang có 3 điểm sau hai vòng đấu luôn nha. Đó thì anh em thấy uh, trong khi đó nữ Đông Nam Á của Việt Nam mình rất là mạnh trong cái bảng đấu Đông Nam Á luôn thì hầu như nữ của Việt Nam sẽ vô địch trong cái chức Đông Nam Á này thì cản rồi nha anh em. Đó. Thì anh em thấy thằng này hai này gặp nhau vào lúc 16 giờ ngày chiều mai nha anh em thì chiều mai em um, rất là ít trận đấu để anh em có thể đầu tư thì uh, ngày mai mình uh, sẽ nhận thi nhận định thêm cho anh em những cái giải đấu C1 của tối ngày mai nữa thì những giải đấu C1 thì ngày mai mình mới nhận định lên đăng lên cho anh em xem còn bây giờ mình chỉ nhận định trước cho anh em một hai giải nữ để anh em có thể đầu tư một cách hiệu quả có thêm nhiều mã kèo để anh em đầu tư hơn thì à, mình sẽ tiến vào phần thành tích gần nhất của hai đội anh em thấy bên phía đội tuyển nữ Việt Nam á thì à, trong nếu mà tính trong cái thành tích gần nhất của nữ Việt Nam trong 10 trận luôn thì à, nữ Việt Nam đã có 7 trận thắng và 3 trận thua trong khi đó trên dòng bảng trên dòng bảng A bảng B này anh em thì Việt Nam anh em thấy nữ Việt Nam đang có hai trận thắng liền thì đây là cái trận cuối nha anh em đây là cái trận cuối sẽ kết thúc dòng bảng thì anh em thấy Việt Nam chưa chưa nếu mà Việt Nam trong trận này không thể thắng Philippines thì chưa chắc Việt Nam có thể đi tiếp vào vòng trong nha anh em đó thì anh em thấy nếu mà trận này Việt Nam để thua Philippines đi thì Philippines sẽ có 6 điểm trong khi đó Myanmar đang gặp Thái Lan trong là gặp Malaysia trong trận này. Đó, thì nếu mà Myanmar thắng Malaysia với cái tỷ số cách biệt 3040 gì đó thì Myanmar sẽ vươn lên vị trí 6 điểm. Trong khi đó Việt Nam để thua Philippines cách biệt một bàn hoặc hai bàn thì cái hiệu số của Việt Nam sẽ tụt xuống thì Việt Nam chưa chắc sẽ có cái vé. Thì trong cái trận này um, nữ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ uh, quyết định thắng trong cái trận này luôn nha anh em để giữ chắc được cái phần uh, à, vị trí trên bảng xếp hạng của mình. Đó thì à, mình sẽ tiến vào cái à, thành tích bên phía thằng Philippines thì Philippines cũng có cái thành tích cũng tốt nha anh em. Thì anh em thấy Philippines đang có một cái chuỗi à, trong 10 trận gần nhất thì Philippines chỉ mới thắng được 3 trận thôi. Thắng 3 trận và để thua tới uh, 6 trận và để hòa một trận trước Chile. Đó, anh em thấy. Trong khi đó à, à những trận thua của Việt Nam á, thì lúc trước Việt Nam có thua thằng Pháp với cái tỷ số là 7-0 thì à, nói chung ra tầm thế giới thì à, U22 Việt Nam ấy lòng à, đội tuyển nữ Việt Nam cũng được đi tham dự World Cup là cũng để đáng để anh em nở mày nở mặt trong cái trận đấu này không? còn thuộc về dạng Đông Nam Á thì không có đội bóng nào mà có thể um, sánh bằng thằng à, À, Việt Nam được nha anh em còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong 4 lần đối đầu gần nhất thì vào lúc trận đối đầu gần nhất giải à, mùa giải 2022 thì à, lúc đó thằng Philippines có thắng U20 đội tuyển nữ Việt Nam với cái tỷ số là 4-0 nè. Trước đó trước đó ba trận trước đó nữa thì nữ Việt Nam toàn thắng, toàn thắng với cái cách biệt từ một bàn đến hai bàn không thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo nữ Việt Nam được. Thì mình sẽ tiến vào cái trận mà gần nhất mà nữ Việt Nam để thua thằng Philippines với tỷ số là 4-0 thì anh em thấy trong cái trận đó à, thằng à, Philippines nó ghi bàn vào phút thứ à, ờ, 32 nha anh em và phút thứ 52 63 72 thì anh em thấy trong cái trận đó Việt Nam hầu như là nó đang bị um, à, bị nó đang sang trắng tâm lý trong trận đó thì để thua thằng Philippines với cực kỳ sâu thì anh em thấy đội tuyển Việt Nam trong trận này sẽ gặp à, à, vào tháng 7 nha anh em vào tháng 7 thì sẽ có gặp đội tuyển đứng đầu phải là gọi là đứng top trong bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA đó là Mỹ nha anh em đó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 thế cho anh em hơn thì anh em đầu tư đầu tư cái mã kèo đá đồng thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo nó sẽ cao hơn thì mình dự đoán trong cái trận này thằng nữ Việt Nam nó sẽ giữ hòa đó ờ, nó giữ hòa hoặc là có thể nó thắng với cách biệt à, một bàn hoặc hai bàn thì anh em có thể đầu tư vào nữ thiệt Việt Nam thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn đó thì à, tài xỉu trong trận này là 2.5 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài cũng được nha thì mình dự đoán trong trận này sẽ là có kết quả 2-1 dành cho thằng à, à, nữ Việt Nam nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần à, chốt kèo cho anh em trong trận đấu này luôn đây thì mình có chốt cho anh em là ba cái mã kèo trên phần màn hình thì anh em cũng thấy mình có chốt cho anh em là Việt Nam anh em nằm nữ Việt Nam đã đồng nha rồi và tài 2.5 và tài hiệp 1 thì trong trận này mình dự đoán sẽ có cái kết quả 2-1 dành cho Việt Nam mà trong hiệp 1 sẽ là hai bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam và hiệp 2 đội, ờ, đội tuyển Philippines sẽ có một gỡ là một bàn là tỷ số là 2-1 thì anh em có thể đầu tư ba cái mã kèo này đó thì trong ngày hôm ngày mai á, thì rất là ít trận đấu đó, để anh em đầu tư thì bởi vì mình mình nhận định thêm cho anh em cái giải nữ để anh em chơi chứ mình ít khi mình nhận định cái giải nữ lắm nha anh em thì bởi vậy mình nhận định lên cho anh em biết cái thông số để chiều ngày mai anh em đầu